hello chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh ờ, <clears throat> cao tiếng số kèo anh em hãy ấn like ở video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi mà có video mới nhất từ cái kênh ờ, tiếng số kèo của mình ok thì mình ờ, có đôi lời muốn gửi đến anh em cũng như anh em đã biết ấy thì các cái mã kèo mà mình đã đẩy lên youtube cho anh em thì chỉ là những cái mã kèo mà tham khảo mà thôi đấy tất nhiên thì các mã kèo mà mình đã cho anh em thì sẽ có lúc thắng lúc thua chứ không phải là lúc nào cũng hoàn toàn là thắng 100% hết đấy và những cái mã kèo mà mình đã đẩy lên uh, YouTube đa số là để chỉ cho anh em tham khảo anh em hãy nhớ cái điều đó nha đấy và những anh em nào ấy mà thật sự muốn vào nhóm cùng kiếm cơm gạo cũng như là muốn đầu tư một cách mà hiệu quả nhất vào cái bóng đá này hoặc là anh em đã có kinh nghiệm chơi banh bóng lâu năm ấy nhưng mà vẫn chưa tìm được một cái trang uy tín để anh em chơi thì cứ liên hệ cho mình à, mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm này và sẽ chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất để anh em uh, có thể thoải mái đầu tư các mã kèo mà anh em thích để anh em không phải bị mất like mất cỏ gì hết đấy đúng không anh em tự chơi trên trang thì à, có thể vào được nhiều món kèo mà mình thích này vừa ăn đủ không mất like mất cỏ vậy việc gì mà anh em phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò anh em chơi báo ngoài ấy à, qua thầu qua cò này vừa bị mất like à, mắc cỏ rồi à, gặp nhiều cái vấn đề phiền phức khác nữa mình chỉ nói đơn giản thế thôi đấy ok với lại hôm nay à, tiếng hơi bệnh mệt trong người anh em nên cái giọng hơi bị càng nên anh em à, thông cảm cho tiếng nha ok còn cái thông tin liên hệ thì anh em có thể tìm đến mình qua cái số zalo hoặc là cái telegram thì uh, tiến có để uh, phía dưới cái góc màn hình ở uh, cái video này này cái số zalo cái telegram đấy giờ thì quay lại với cái video ngày hôm nay tiến sẽ soi kèo phân tích cho anh em cái trận đấu sớm giữa Bezia và Verona thì cái trận đấu này uh, thuộc vòng 25 Serie A được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày hôm nay cái trận đấu này rất diễn ra rất là sớm nha anh em đấy thì sau cái khi mà trận đấu này kết thúc thì à, cũng sẽ có rất nhiều cái trận đấu khác được diễn ra à, các trận đấu còn lại thì à, tuy là tiến không có thời gian để lên hết cái video nhận định cho anh em nhưng nếu mà anh em à, cần những cái mã kèo hoặc là muốn tham khảo về các cái trận đấu đó thì cứ à, liên hệ cho tiến à, thì à, tiến sẽ tranh thủ để đẩy hết các cái mã kèo của cái trận đấu còn lại lên trên nhóm để cho anh em tham khảo nha ok <coughs> giờ thì quay lại video ngày hôm nay à, giữa trận đấu bca à, và verona này thì anh em có thể thấy à, Spezia và Verona đang uh, có một cái vị trí đứng trên bảng xếp hạng cùng với có số điểm uh, không quá cách biệt nhau cho lắm Đấy, như Spezia thì đang xếp ở vị trí thứ 17 này với 20 điểm sau 24 vòng đấu còn uh, Verona thì đang có được 17 điểm sau 24 vòng đấu và đứng ở vị trí thứ 18 cái khoảng cách của hai cái đội này chỉ là 3 điểm cách biệt bằng một cái uh, chặng thắng mà thôi đấy còn xét về cái phong độ ấy thì uh, chủ nhà Spezia cái thời gian gần đây thì ờ, cái đội bóng này có phong độ khá là tệ hại nha anh em anh có thấy này uh, ờ, Sevilla đã không thắng được ở 7 trận ờ, thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường với uh, 5 trận thua và hai trận hòa đấy trong đó thì có nè các trận thua của uh, Sevilla đa số là toàn thua trắng nha anh em có đến 4 nè 4 trận 4 trên 5 trận là đều thua trắng và không có được cái bàn thắng nào đấy uh, còn về uh, Verona thì cái phong độ của thằng Verona này thì uh, có phần đôi phần là nó sẽ nhỉnh hơn hàng à, Spezia một chút anh em có thấy này trước đó thì uh, Spezia kiếm được tới 12 à, điểm 12 điểm sau uh, 7 vòng đấu gần nhất với ba chiến thắng ba hòa và chỉ nhận một thất bại thôi đấy nhưng dạo gần đây thì Verona có vẻ như là bị khớp anh em do không có chiều sâu đội hình đấy phải, phải nhận liên tiếp nè một thất bại 1 không trước Roma nè rồi gần nhất là phải nhận à, thất bại 3 không trước Fiorentina ngay tại sân nhà của mình luôn đấy thì nói chung là hai cái đội bóng này đều có những cái à, bất ổn riêng của nhau à, và cả hai đội bước vào cái trận đối đầu này à, mình tin là cũng như là cái trận chung kết ngược của cái bảng đấu này đó anh em đấy vì một trận thắng thôi thì sẽ à, thay đổi cái vị trí đứng của hai cái đội này rất là nhiều trên bảng xếp hạng sẽ ảnh hưởng đến uh, cái việc mà sẽ đi hay ở lại à, cái mùa giải năm nay hoặc là đi xuống à, Serie B ở mùa giải sau đấy nói chung là nói về cái trận đấu này đúng chắc là một trận à, chung kết ngược luôn nha anh em nhưng mà anh em có thấy này trong lịch sử đối đầu thì hai đội bóng này cũng uh, thi đấu khá là ngang nhau khi mà Verona có được hai chiến thắng này uh, một thất bại và một trận hòa trước uh, Spezia Verona thì anh em thấy có hai chiến thắng liên tiếp là sau khi hòa có hai chiến thắng liên tiếp còn Spezia thì cũng vừa mới đây ở trận lượt đi Trận thắng 2-1 này là trận lượt đi uh, Serie A mùa này nha anh em. Thì Sevilla cũng đã hạ Verona với tỷ số 2-1 trên uh, sân khách luôn. Đấy, mình nhớ không lầm thì cái trận này thì cái mã kèo mà nhà cái đưa ra là cái mã kèo đồng banh cho hai đội đấy. Còn về trận đấu này thì uh, chắc chắn nhà cái cũng sẽ giữ nguyên cái mức kèo đồng banh giữa hai đội. Đây anh em có thể thấy thì uh, nhà cái đánh giá Sevilla đội chủ nhà nhỉnh hơn Verona một uh, chút ít bằng cái tỷ lệ kèo là 1 ăn uh, 0.89 còn với Verona là hai ăn 0.1 à, à, ăn 1.03 đấy ngoài ra thì còn có các mã kèo này bây giờ Spezia chấp à, đồng nửa này rồi chấp nửa trái này à, cũng có mã kèo rồi đội khách Verona chấp ngược lại đội chủ nhà là 0.25 luôn nha anh em còn về mức tài xỉu cũng vậy từ mức 2 hòa 2.25 rồi hai trái rưỡi cho đến 1.75 đều có đầy đủ các mã kèo cho anh em lựa chọn đấy thí dụ như mã kèo 1.75 à, này chắc chắn là bên hậu bên cò nó sẽ công ra cho anh em vì cái tỷ lệ là chỉ là một ăn 0.53 thôi nhưng à, anh em chơi trên trang nếu mà anh em à, sợ là cái trận đấu này không quá hai bàn thắng chỉ có từ hai bàn thắng đổ lại thôi thì anh em có thể vào cái mã kèo này đấy ví dụ như anh em đầu tư 10 triệu anh em, anh em sẽ ăn được 0.53 là 5 triệu ba đúng không đấy nhưng mà nếu mà chỉ vô hai trái anh em sẽ ăn được nửa mâm là anh em sẽ ăn được 50 phần trăm của 5 triệu ba này tuy là cái số tiền anh em đầu tư vào nhiều ăn ít nhưng mà cái tỷ lệ nó nó ăn nó sẽ cao hơn đấy nói chung thì anh em tự chơi trên trang thì mình sẽ ờ, có rất là nhiều mã kèo để anh em ờ, tự do thoải mái lựa chọn chứ không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò làm gì cả vừa bị mắc lo mắc cỏ mắc like này mà chưa chắc gì là nó chịu vô cho anh em những cái mã kèo mà gung giữa chặn hay là thí dụ như giữa trận đấu đi thằng uh, ờ, Sebeja này đâm một công anh em muốn vào thằng ngược thằng Verona lại đấy chưa chắc gì thằng thằng thầu thằng cái đó nó đã vô cho anh em nữa đúng không nói chung là tốt nhất anh em tự tìm một cái trang uy tín để anh em chơi còn những anh em nào mà chưa tìm được một cái trang uy tín ấy hoặc là muốn vào nhóm cùng đầu tư kiếm cơm gạo ờ, một cách hiệu quả nhất với uh, anh em mình thì cứ liên hệ qua số zalo của tiến 0963 731 346 hoặc là telegram ờ, kèo bóng cao tiến tiến sẽ uh, thêm tất cả anh em vào nhóm luôn nha và sẽ hỗ trợ như hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất mà anh em nhớ tất cả này là đều là miễn phí nha tiến sẽ không thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết đấy từ đầu video tới giờ tú nhắc đi nhắc lại là tú không uh, tiến không bao giờ mà thu một đồng lọc lá nào của anh em hết đấy ok thì uh, với các cái mã kèo này tiến cũng sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo đây tiến sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo tham khảo nha đó là chính là mã kèo là Spezia uh, ờ, kèo đồng uh, cả chặn cùng với đó là mã kèo tài thẻ 4.5 cả chặn đấy và anh em nhớ dằn thêm cái mã tỷ số là 11 cả chặn cho tiến vì à, vì vì vì các cái mã kèo này tiến tuy là nhận định trước trận đấu rất sớm nhưng tiến cũng đã sâu rất kỹ các mã kèo mới dám lên cho anh em để anh em đầu tư nếu mà anh em thấy trùng máu tin tưởng thì với tiến ấy, thì cứ vào ok à, một phần ấy, cái mã tài thẻ này vì tại vì á, cái trận đấu này cũng như trận đấu là chung kết ngược đấy anh em cái mức độ của nó rất là quan trọng nên hai đội chắc chắn ai cũng muốn có điểm trong cái trận đấu này nhưng theo tiến thì tiến kết cái thằng Sevilla chủ nhà nhiều hơn với lại cái lối đá của nó ở chặng lượt đi thì tiến có theo dõi cái cặp đấu này thì cái lối đá của Sevilla nó nhỉnh hơn Verona rất là nhiều đấy đấy và chắc chắn với cái mức độ mà mà mà quan trọng như mà tiến đã nói trong cái trận đấu này thì chắc chắn là hai đội sẽ chơi rất là quyết liệt nhưng mà hai đội hiện tại cái lối đá của hai hai cặp đấu này rất là gắn đấy anh em vừa gắn này vừa có cái mức độ uh, quyết liệt bởi vì chắc chắn là sẽ gắt dẫn đến cái nhiều thẻ phạt ấy từ trọng tài cho nên uh, tiến đã quyết định uh, đưa lên cái mã kèo tài thẻ 4.5 cái trận cho anh em vào ok thì uh, nếu mà anh em thấy trùng máu thì anh em cứ vào ba cái mã kèo này cho Tiến, sờ bay da à, kèo đồng cá chặn này tài thẻ 4.5 cá chặn cùng với uh, cái tỷ dần lại cái tỷ số 11 cá chặn ok thì uh, tiếng cũng sẽ chó, kết thúc cái video tại đây nếu mà anh em thấy trùng máu thì cứ vào với Tiến nha à, mà và anh em đừng quên là để là một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được những thông báo mới nhất khi uh, có video mới từ kênh Tiến Sâu kèo cảm ơn anh em chúc anh em luôn thắng ở mọi kèo mà anh em đã đầu tư ở sắp tới